Xin chào tất cả anh chị em trong ngành nhôm kính. Tôi là nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần Kinh Mac Việt Nam, đơn vị phân phối máy nhôm lớn nhất thị trường Việt Nam hiện tại. Và tiếp tục quay lại với những chủ đề giới thiệu máy móc sản xuất cửa nhôm cho anh em. Thì hôm nay tôi ở đây để giới thiệu với mọi người về một phiên bản máy cắt nhôm hai đầu cao cấp mang thương hiệu Kinh Mac, ma máy là K20S. Đây là phiên bản máy cắt nhôm độc quyền phân phối của công ty chúng tôi là hàng độc nhất vô nhị trên thị trường hiện tại. Và tôi sẽ đi vào giới thiệu nhanh cho anh em uh, các đặc điểm, thông số kỹ thuật và tại có thể là cho mọi người biết là tại sao có thể nói đây là phiên bản máy cắt nhôm cao cấp nhất trên thị trường Việt Nam hiện tại. Máy sẽ sử dụng linh kiện điện là hàng của Đức. Ở đây thì motor sẽ là motor theo tiêu chuẩn thiết kế của Đức và đảm bảo cái độ. Thứ nhất là về chất lượng motor hoạt động bền bỉ lâu dài, độ ồn giảm thiểu rất là nhiều, nhiệt năng tiêu thụ sẽ rất là thấp. Chúng ta sử dụng cứ yên tâm, anh em dùng còn lâu mới hỏng được. Nhôm hai đầu K20S có tất cả là 4 piston kẹp phôi, hai đấm trên và hai đấm ngang, rất là chắc chắn. Xe máy sẽ có cặp đôi lưỡi cắt là đường kính 450 mang thương hiệu Leader đây một cặp lưỡi cực kỳ chất lượng và giá thành thuộc diện là cao nhất trong các cặp lưỡi cắt trên thị trường hiện tại. À, phiên bản máy cắt nhôm hai đầu K20 này thì sẽ được uh, trau chuốt rất là nhiều về cấu tạo máy, về cơ khí chính xác. Thì như anh em có thể thấy ở đây là các uh, bệ đỡ uh, đầu máy sẽ sử dụng là các thép nguyên tấm. rất là sang bóng, đẹp, được gia công nhiệt luyện kỹ càng, chống cong vênh. Tích hợp đầy đủ hệ thống máng trượt DC, giúp cho chúng ta khi cắt nhôm đề xe sẽ tự động trượt xuống, tránh hiện tượng lưỡi thu về hút đề xe vào gây hỏng me lưỡi. Về hệ thống bảng điều khiển của máy thì sẽ sử dụng là tiếng Anh, nhưng rất dễ dàng sử dụng khi chúng tôi xuống và chuyển giao công nghệ cho anh em thì sẽ hướng dẫn từ A đến Z đảm bảo mọi người có thể vận hành máy một cách chân tru. Máy có tất cả hai cơ chế hoạt động, một là thủ công, hai là chúng ta chuyển sang auto, tức là máy sẽ tự kẹp phôi và tự cắt khi hành trình cắt kết thúc thì lưỡi sẽ tự động thu về. Và đặc điểm nổi bật nhất của phiên bản máy cắt này là khi chúng ta cắt góc 135 độ thì anh em ở đây sẽ có một cái thước điện tử thông minh. Chúng ta dễ dàng ấn đo chiều cao được thân nhôm. Khi chúng ta cắt 135 độ thì sẽ phải cộng chiều cao thân nhôm để tính được ra kích thước chuẩn. Thì với chiếc thước này nó sẽ tự động đo chiều cao thân nhôm và tính cho anh em cái khoảng cách có thể cắt được ở trên ờ, bảng đồng hồ. Đây là các góc độ cắt. Đấy, rất là thông minh. Về tổng quan cơ khí thì máy sẽ có chiều dài là 5,3 mét sử dụng là sơn tĩnh điện cao cấp sơn dưới cả gầm máy bảo toàn đảm bảo cái độ toàn vẹn anh em sử dụng nhiều năm sau cũng sẽ không có hiện tượng bị bong chóc sơn à, đây là màu sơn trắng chân dài cao giáo trắng trẻo rất là đẹp tích hợp đầy đủ là hệ thống thước inox giúp cho anh em là khi chúng ta không làm việc bằng thước điện tử thì có thể dễ dàng làm việc với thước cơ bọc inox bảo vệ dây là dây đặc đai liền bệ là sát hộp chữ y đấy ạ thân bệ máy là sắt hộp chữ Y. Sau đây tôi xin mời anh em tham quan về hệ thống điện và hơi của máy. Hệ thống điện của máy sẽ sử dụng là, là các linh kiện điện mang thương hiệu Siemens và cầu trì cục chống đảo pha sẽ sử dụng là thương hiệu Chin. Siemens là một thương hiệu rất cao cấp của Đức. Tích hợp đầy đủ hệ thống chuyển đổi dòng điện cấp xuống dưới cho các à, hệ thống à, van à, cục hút van điện tử bên dưới là dòng điện 12V rất là an toàn dùng sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều và đây là tổng quan ờ, phía sau của phiên bản máy cắt nhôm này. Em có thể thấy máy có tất cả là hai piston hỗ trợ và giúp cho hành trình tịnh tiến của motor với lưỡi cắt được chính xác và đảm bảo. Piston dầu sẽ trợ lực và piston khởi khí là đẩy chính. Anh em có thể dễ dàng điều chỉnh uh, lượng khí để giúp cho cái hành trình đẩy được nhanh hay chậm qua các ván tiết áp này, trên áp. Máy sẽ chuyển góc hoàn toàn một piston rất là to được đặt nằm ngang. Đầy đủ là hệ thống cốc lọc khí bảo vệ hệ thống của máy. Một chi tiết nhỏ nữa của phiên bản máy cắt này thì sẽ được uh, tích hợp thêm là ống hút. Ở trong quá trình chúng ta cắt nhôm thì máy sẽ hút được đề C ở trong đầu máy ra. Vệ sinh hơn và đảm bảo tránh cái hiện tượng là các mặt nhôm ở bên trong đầu máy gây ra kẹp linh kiện bên trong. Đây là bình đựng dầu của máy. Bình đựng dầu trong suốt. Tích hợp thêm là màng lọc. Anh em yên tâm sẽ lọc được hết cặn bẩn. Tránh cái hiện tượng là khi chúng ta sử dụng dầu làm mát thì cặn bẩn làm kẹt ống dẫn dầu, không hút được dầu. Dây bảo vệ sẽ là dây xích sắt đảm bảo cái tính thẩm mỹ cao và cũng sẽ bền bỉ rất là nhiều hơn rất là nhiều so với cái hệ thống uh, sử dụng bảo vệ là các uh, mắt xích nhựa Và đó là tổng quan về phiên bản máy cắt nhôm hai đầu K20F mang thương hiệu Kingmax. Anh chị em có nhu cầu đầu tư hoặc là cần được hỗ trợ tư vấn một cách nhanh chóng nhất thì vui lòng liên hệ với tôi theo số điện thoại phía bên dưới màn hình hoặc có thể đến trực tiếp các cơ sở của công ty chúng tôi ở khắp ba miền Tổ quốc, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Rất cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Kinh bác, một thương hiệu, triệu niềm tin.